hình thức và cách thức sử dụng như thế nào thì anh em chỉ cần mang mỗi duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi cứ phạm vi 5 đến 7 mét trở lại nó sẽ giúp anh em phân tích nó báo dung một cách chuẩn xác nhất cho anh em để anh em chơi anh em kiếm tiền Đấy, hình thức chơi như thế nào thì tôi sẽ vào trực tiếp tôi hướng dẫn cho anh em cụ thể hơn chứ anh em thấy tôi đã chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua một bộ tài xỉu một bộ sóc đĩa Đấy, để chứng minh cho anh em thấy là những cái đồ hôm nay tôi test cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ tôi đã chuẩn bị một cái thanh nâm châm đây tôi sẽ test qua cái thanh nâm châm này cho anh em xem đấy những cái đồ bịp đồ công chuyện thì gặp nâm châm này hút rất là mạnh đấy test trực tiếp cho anh em xem đây là hột đĩa đây đấy, không hề hít anh em nhé tiếp tục là tài xỉu này em thấy chưa không hề hít luôn hoàn toàn là đồ thường hoàn toàn là đồ thường đồ trong gia đình tôi lấy ra tôi test cho anh em để anh em tham khảo thôi bạn sứ rồi bạn toàn bắt sành bạn sứ ăn cơm ở gia đình luôn em thấy chưa không hề hít những anh em nào chơi cờ bạc thì cũng biết những cái đồ bịp đồ công chuyện thì gặp lâm châm nó hút rất là mạnh hút chặt như cái thìa này, này đấy thì đầu tiên tôi sẽ vào trực tiếp tôi hướng dẫn cho anh em tôi test cho anh em cái bộ môn bầu cua trước để anh em tham khảo anh em hiểu hơn đây thì giờ tôi sẽ xong này đấy tôi chọn ra ba hột bất kỳ để test cho anh em tôi chọn ra ba hột đẹp đẹp tí tôi test cho anh em và cách thức chơi cái môn bầu cua này như thế nào thì anh em chỉ cần khởi động cái máy này lên đây anh em khởi động lên đấy anh em quay về mặt trước anh em ấn cái nút mặt trước phát nó sẽ vào chế độ quét anh em nhé đấy, ví dụ anh em chơi bầu cua thì anh em chuẩn bị sẵn một cái hột bầu cua ở nhà cho mình đây bây giờ anh em quét đủ các mặt để tôi chuẩn bị sẵn một hột bầu cua đây tôi quét này mặt bầu này cua này tôm này cá này Đấy, anh em cứ để một vài giây cho nó quét cho chuẩn gà này nai này sau khi quét xong đủ 6 mặt thì em quay lại về mặt trước em ấn thêm một lần nút nữa nó sẽ vào chế độ lưu này anh em chỉ cầm duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi anh em cất trong người nó sẽ phân tích nó báo dung cho anh em một cách chuẩn xác cách hiệu quả nhất thì cách thức chơi như nào những nhịp dung như nào đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em đây như anh em thấy đây như là bầu sẽ là không dung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn đây thì giờ tôi sẽ test trực tiếp cho anh em tham khảo tôi sẽ bỏ cái máy này vào cái cốc này tiếng dung nó vang vọng lên để cho anh em đối chiếu với những nhịp dung của nó anh em chơi anh em nhé đấy giờ tôi sẽ test một bài bán anh em xem này đấy anh em chỉ cần mang mỗi cái máy này vào sân chơi thôi bất kể ai làm cái cũng được anh em chỉ cần làm tay con thôi nó sẽ giúp anh em chơi thì anh em kiếm tiền đấy như ván này là không dung không dung thì em đánh bầu nhá mở cho anh em xem này anh em thấy chưa hai con bầu đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhá đấy như ván này anh em thấy đấy máy báo ba dung đấy ba dung thì anh em đánh gì ba dung anh em đánh nai nhá đấy đánh một tí ván nai cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa hai con này Đấy, cái độ chuẩn xác hiệu quả là đến đến 100 phần trăm không thể nào sai này được test bán tiếp theo cho anh em xem này Đấy, sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết ai làm cái đều được hết Đấy. Như ván này máy lại báo không dung. Đấy, như anh em thấy là máy không báo, có nghĩa là không dung. Không dung thì anh em tiếp tục lại đánh bầu. Đấy, tôi bán nhà bán cửa đánh bầu cho anh em xem này, mở này. Anh em thấy chưa? Một con bầu. Đấy test bán kỷ niệm cho anh em xem này anh em đối chiếu anh em lắng nghe những cái nhịp rung của nó để anh đánh nhé đấy như ván này máy lại báo không rung đấy không rung thì anh em đánh gì không rung tiếp tục anh em đánh bầu nhá mở cho anh em xem này đấy anh em thấy chưa hai con bầu đấy rất là hiệu quả đấy thì bây giờ tôi sẽ thời lượng video nó cũng có hạn thì tôi sẽ test cái đồ chơi tiếp theo cho anh em xem tiếp tục cho bộ môn sóc đĩa đây khi anh em lưu ý nhá khi anh em chơi xong đấy anh em tắt cái máy ra đi khi anh em tắt cái máy ra đi thì nó sẽ xóa toàn bộ cái chế độ lưu trước đấy ví dụ như bây giờ vừa rồi tôi chơi ờ, bầu cua bây giờ tôi tắt đi thì toàn bộ nó những cái mặt bầu cua nó đã xóa đi hết rồi bây giờ tôi chuyển sang sóc đĩa đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một bộ bài tôi sẽ bóc trực tiếp cái bộ bài ra đấy tôi sẽ lấy những cái ờ, lá bài bất kỳ tôi cắt thành những cái vị cho nha đây. đây cắt tôi test trực tiếp cho nha tôi bật những cái vị đi hình thức và cách thức sử dụng cái máy này rất là đơn giản anh em chỉ cần chú ý rõ cho tôi một cái là anh em cứ cầm vào sân chơi nhưng quét trước vị ở nhà là được đấy, anh em mang vào sân chơi nó sẽ giúp anh em chơi đấy, anh em cứ cất cái máy kỹ trong người thôi cái này nó rung rất là êm không bị ai phát hiện được đấy, kể cả người bên cạnh hay người ngồi đối diện mọi người xung quanh đấy, lắng nghe kể cả yên tĩnh hay như thế nào đó. nó vẫn báo cho anh em mà nó không thể nào phát hiện được đấy, hình thức chơi cái bộ môn sóc đĩa này như thế nào thì nó cũng rất là đơn giản thôi anh em lại khởi động cái máy lên em bật chế độ quét đấy ví dụ như chơi sóc đĩa thì à, nhiều sân chơi của anh em là có sân chơi này anh em chơi là bằng lá bài bằng à, bao thuốc hoặc là quân đón đấy ví dụ anh em chơi bằng vị lá bài vị lá bài thì ví dụ là anh em chơi mặt trắng thì anh em quét bốn mặt trắng rồi giờ tôi sẽ quét bốn mặt trắng cho anh em này đấy, anh em để lên này quét đủ bốn vị cho tôi anh em nhé hai này ba này bốn này đấy anh em cứ để lên một hai giây nó sẽ quét nó lưu đấy khi anh em quét xong anh em bật chế độ lưu đấy là anh em lại mang cái máy này vào sân chơi nếu anh em chơi sóc đĩa anh em để kỹ trong người nó sẽ báo dung cho anh em và những cái nhịp dung nó như thế nào đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em để anh em tham khảo đây như anh em thấy đây lẻ thì máy nó sẽ báo một dung, mà chẵn thì nó máy nó sẽ báo hai dung, thì tôi tôi xin vào test trực tiếp cho anh em tôi lại để cái máy này vào trong cái cốc này đấy để anh em đối chiếu anh em cách thức anh em chơi anh em nhé giờ tôi sẽ test một vài chén cho anh em xem này đấy anh em cứ nghe theo máy anh em đối chiếu anh em đánh anh em nhé như vừa rồi thì anh em thấy không máy nó báo một dung một dung thì chắc chắn là đánh lẻ rồi mở ra cho anh em xem này mở này em thấy tì chưa ba thâm đấy test bán tiếp theo cho anh em xem cái máy này đủ hiệu quả chuẩn xác lên đến một trăm phần trăm nên là cứ anh em nào cần tham khảo cần quan tâm thì alo trực tiếp vào số điện thoại cho tôi tư vấn miễn phí cho anh em thì như vừa rồi anh em cũng thấy đấy máy nó báo hai dung hai dung thì chắc chắn là anh em đánh chặn rồi đấy tôi đánh một tỷ bán chặn cho anh em xem này mở này em thấy chưa đấy sắp đôi test bán tiếp theo cho anh em xem này đấy. bất kể ai làm cái cũng được mình chỉ làm tay con thôi mình có cái máy này mình sẽ đánh được rồi đấy vừa rồi thì máy nó lại báo một dung một dung thì anh em lại đánh lẻ đấy tôi bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa lại ba thâm anh em thấy chưa giờ tôi sẽ bóc trực tiếp cái vị cho anh em xem này đấy hoàn toàn những vị đá bài vị bình thường thôi anh em thấy chưa đấy hoàn toàn là đồ bình thường hết chủ yếu là mục đích là anh em chỉ cần mang có cái máy này vào sân chơi thôi là nó sẽ giúp anh em chơi rồi ấy khi anh em chơi xong anh em lưu ý cho tôi em chơi xong anh em lại tắt cái máy đi đấy thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái bộ môn là tài xỉu cho anh em tôi sẽ test qua cái bộ môn tài xỉu đấy cho anh em tham khảo đây ví dụ đây tôi, tôi lấy ba hột bất kỳ tôi sẽ chọn ra ba hột bất kỳ để tôi test cho anh em cái hình thức chơi tài xỉu nó cũng như là sóc đĩa hoặc là bầu cua thôi đấy bây giờ anh em anh em lại khởi động cái máy lên khởi động máy lên anh em bật chế độ quét đấy ví dụ anh em chơi tài xỉu thì anh em à, chuẩn bị các một cái hột tài xỉu trước ở nhà anh em cất đủ sáu mặt cho tôi mặt một này mặt hai này mặt ba này bốn này năm này sáu này đấy khi anh em quét xong anh em quay lại anh em bật vào chế độ lưu anh em chỉ cần mang cái máy này vào thôi là anh em có thể chơi đấy hình thức chơi cái bộ môn tài xỉu này nó như thế nào thế đây tôi chuẩn bị sẵn đây anh em đấy, như anh em thấy đây tài là sẽ là nó báo hai dung mà xỉu thì nó báo một dung đấy giờ tôi sẽ vào tôi test luôn cho anh em tôi sẽ lại bỏ cái máy này vào cái cốc này tôi test trực tiếp cho anh em này sóc một vài chén anh em xem này đấy anh em nghe cái máy anh em đối chiếu anh em đánh anh em nhé đấy như vừa rồi anh em cũng thấy là máy báo hai dung hai dung thì anh em chắc chắn anh em đánh tài này. mở anh em xem này em thấy anh em thấy chưa sáu bốn hai. đấy test bắn tiếp theo cho anh em xem này đấy anh em lại nghe cái gì không máy lại báo hai dung hai dung mở cho anh em xem này mở này anh thấy chưa năm năm hai mười hai điểm tài test ván tiếp theo cho anh em xem này như vừa rồi thì anh em cũng thấy đấy máy nó báo rất là nhạy đấy khi nhà cái sắp xong là máy nó báo luôn cho anh em ví dụ vừa rồi máy nó một dung một dung thì anh em chắc chắn anh em đánh xỉu nhá đấy tôi bán nhà bán cửa đánh xỉu cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa ba một một năm điểm xỉu đấy test ván kỷ niệm cho anh em xem sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé đấy, những anh em là thua tha nợ nần cứ liên hệ trực tiếp cho tôi tôi tư vấn tôi miễn phí cho anh em đấy vừa rồi thì máy báo hai dung hai dung thì chắc chắn anh em đánh tài anh em nhé đấy mở cho anh em xem này anh em thấy chưa năm năm sáu mười sáu điểm tài đấy bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này trên tay tôi bỏ gần vào cái máy quay để cho anh em nghe anh em tham khảo để xem cái nhịp dung nó rất là êm anh em có phát hiện ra được không nhá đấy như vừa rồi thì tôi nhận được là máy báo là một dung một dung thì chắc chắn anh em đánh xỉu nhá mở cho anh em xem này em thấy chưa năm ba một chín điểm xỉu đấy hình thức cái máy chơi rất là đơn giản thôi khi anh em không chơi là anh em lại tắt đi đấy những anh em nào thua tha nợ nần đấy quan tâm về cái bộ sản phẩm này bên công ty chúng tôi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp có cái số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là đến trực tiếp công ty chúng tôi công ty chúng chúng tôi có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu Bình Triệu Hồ Chí Minh Đấy, để tránh anh em mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì một anh em có thể qua trực tiếp công ty tôi nếu không thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em để giúp anh em chơi giúp anh em có đồ chơi tốt để giúp anh em chơi anh em kiếm tiền anh em gỡ gạc thì sau đây thì, thì thời lượng video nó cũng có hạn tôi xin dừng video tại đây Đấy, hẹn anh em vào một buổi video khác xin chào tất cả anh